Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lùa được gà Vinhomes, giờ lùa đến gà VinFast Ai nguyện làm gà hãy chuẩn bị tiền cho ông Vượng Vụ thành lập công ty VMI e được cộng đồng mạng phân tích rằng đó là chiêu lùa gà của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup. Ông Vượng đã bán giấy để lấy tiền, còn bất động sản thì vẫn ở trên tay ông, trong tình hình thị trường bất động sản đang rất ảm đạm với các ông nhọt bị cắt bỏ như Tân Hoàn Minh, FEC, Vạn Thịnh Phát, thì ai đầu tư vào VMI cũng nhận những rủi ro tương tự như thế. Đó là đánh giá chung của cộng đồng trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh VMI lùa gà cho Vinhomes. Việc công ty VMI mua hết hàng tồn kho và hàng trên giấy của Vinhomes thì chẳng có ý nghĩa gì với nhà đầu tư cả bởi dù nhà cửa trong tay Vinhome hay trong tay VMI cũng đều là trong tay của ông Vượng mà không hề trao nó cho người đã bỏ tiền ra đầu tư. Đấy là cách lùa gà tinh vi mà nếu nhà đầu tư không chịu nghe những phân tích của những người có hiểu biết trên mạng xã hội thì rất có thể lại dính bẫy của VMI khá nhiều và tiền mất thì tật mang. Lùa gà là mục đích là móc túi nạn nhân bằng những trò vẽ vời ra những viễn cảnh tốt đẹp dùng dự án to, lớn và bể thế của doanh nghiệp để gieo vào đầu nạn nhân rằng Vingroup rất uy tín đối với người cẩn thận thì cho rằng Tân Hoàn Minh, FEC và Vạn Thịnh Phát trước khi dính đến pháp luật thì họ là những doanh nghiệp tỷ đô có tiếng tăm. Tuy nhiên, sau khi pháp luật sở gáy thì uy tín của họ mới mất và thế là các nhà đầu tư mất tiền. Có vẻ như ông Phạm Nhật Vượng đang khát tiền thật sự. Việc ông cho lùa gà Vinhomes chưa đủ giải cơn khát hay sao mà gần đây ông lại cho báo chí khua chiêng múa trống lùa tiếp gà cho VinFast. Hiện nay, ông Vượng vẫn thao túng được công an và báo chí, nên khi dùng tiếng nói của những cơ quan này để lùa gà, sẽ tạo được niềm tin lớn hơn với những người ngây thơ có tiền nhàn rỗi và đang muốn đầu tư để kiếm lời. Đây là hình ảnh ông Vượng đã cho báo chí lùa gà cho VinFast để tạo ra sự khan hiếm giả tạo bằng cách thao túng thông tin. Mới đây, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết bài có nội dung là lãi cả trăm triệu đồng khi mua bán lại suất cọc VinFast VFE34. Bài báo cho biết khách hàng đang giành nhau suất đặt cọc để sở hữu VinFast VF34. Báo chí nói rằng nếu đặt cọc trước trong giai đoạn đầu, khách hàng chỉ tốn có 495 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe VinFast VFE E34 nhưng hiện tại khách hàng phải trả đến 710 triệu đồng cũng để mua chiếc xe đó. Điều này là do VinFast đang làm ra vẻ khan hiếm để những người có tiền nhưng không tìm hiểu kỹ sẽ sập bẫy. Đây là một chiêu thức lùa gà tinh vi không kém chiêu dựng lên VMI. Thực sự nhu cầu sử dụng xe điện không cao, đó là một thực tế hiện nay tại Việt Nam. Cho dù Bộ Công Thương để xảy ra chuyện thiếu xăng dầu trong những tháng vừa qua nhưng thực tế là hạ tầng cung cấp năng lượng hóa thạch phủ khắp mọi nẻo đường, trong khi hạ tầng trụ sạc điện cho VinFast không thể phủ đầy như xe xăng cho được. Xe điện là tương lai, nhưng hiện tại và hàng chục năm nữa xe xăng vẫn là vua, là thuận tiện nhất cho người dân sử dụng. Cho nên việc thổi phồng nhu cầu mua xe điện chính là chiêu trò truyền thông của ông Vượng là chính. Nếu bình tĩnh và quan sát thì cũng dễ thấy rằng suy ra nhu cầu xe điện trong xã hội chẳng đáng bao nhiêu. Những người có nhu cầu mua xe điện hiện nay là những người có nhiều loại xe, họ mua để thử cảm giác lái và để bổ sung vào bộ sưu tập là chính. Còn dùng cho nhu cầu đi lại thiết yếu vẫn là xe xăng, chứ chưa phải là xe điện. Xu hướng này đã được hãng xe Toyota định hình rất rõ. Ông lớn ngành ô tô này vẫn đang ung dung đầu tư xe điện từng bước, chứ chưa hề vội vàng gì. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, đó là những gì ông Phạm Nhật Vượng muốn làm, ai có thừa tiền mà muốn đưa cho ông Vượng dùng thì cứ tự nhiên. Ông Vượng đang cần rất nhiều tiền để đốt nhằm duy trì VinFast bởi hãng xe này bao năm qua đã đốt quá nhiều tiền của ông Vượng cũng như các cổ đông. Với việc sản xuất xe xăng được 2 năm đã lỗ hơn 1 tỷ đô la và phải đóng cửa dây chuyền dừng lại. Thời buổi này, uy tín của những doanh nghiệp tỷ đô không còn là niềm tin tuyệt đối nữa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 Tuy nhiên sản phẩm đầu vào và đầu ra của họ chính là tiền. Ngân hàng vay tiền của người gửi và đem đẩy cho vay. Vì sản phẩm của họ là kinh doanh tiền nên doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành ngân hàng phải đảm bảo uy tín để người mở tài khoản không bị mất tiền vô cớ. Đó là tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng đối với ngân hàng. Chính vì nhận tiền của thiên hạ nên doanh nghiệp nào muốn kinh doanh loại hình ngân hàng thì phải có vốn rất lớn phải được ngân hàng nhà nước điều hành theo cơ chế đặc thù, không giống với bất kỳ loại hình kinh doanh nào khác và phải có loại hình luật pháp đặc biệt cho nó hoạt động để đảm bảo quyền lợi của người dân và người gửi tiền. Đây là hình ảnh phòng giao dịch của ngân hàng Techcombank. Loại hình chơi hội cũng là hình thức lấy tiền của người gửi giao cho người vay, nhưng vì không có luật pháp quy định và không chịu sự điều hành của ngân hàng nhà nước nên hiện tượng giật hội xảy ra thường xuyên. Lúc đó người gửi tiền sẽ mất trắng mà không ai chịu trách nhiệm cả. Ngân hàng không thể thực hiện hành động giật tiền của khách hàng để mở tài khoản. Nếu họ giật tiền của chủ tài khoản thì những thực chất họ chẳng khác nào các chủ hụi ở ngoài chợ. Người ta tìm đến ngân hàng mà không chơi hụi là để né tránh bớt rủi ro do bị giật. Tuy nhiên, ở Việt Nam đã xảy ra hiện tượng tài khoản của khách hàng tại một ngân hàng bị chuyển đi mà chủ nhân không hề có giao dịch gì với những người nhận tiền. Nghĩa là ngân hàng tự lấy tiền của khách hàng để chuyển đến tài khoản khác mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Trường hợp này nói cho cùng đó là hành động giật tiền của người gửi, giống như các chủ hội ngoài chợ vẫn thường hay làm. Ngân hàng không thể để xảy ra hiện tượng như vậy. Nếu có chi nhánh làm sai thì phải xử lý giám đốc chi nhánh đó, nếu nhân viên làm sai thì phải xử lý nhân viên và phải khắc phục hậu quả để tránh mất uy tín cho ngân hàng. Hầu hết người dân chọn gửi tiền vào ngân hàng mà không chơi hội là bởi uy tín của ngân hàng, khác với uy tín của chủ hội Uy tín gắn liền với thương hiệu, nếu ngân hàng đánh mất uy tín thì tất nhiên thương hiệu cũng mất. Thương hiệu mất thì cái họ mất nhiều hơn là cố lấp liếm lấy thịt đè người khi nạn nhân của họ đi khiếu nại ngân hàng. Đây là hình ảnh ngân hàng không thể để mất an toàn cho người gửi như đường dây hội được. Vào ngày 6 tháng 4, trên trang Facebook của Hoa hậu Oanh Lê cho biết chị đã mở tài khoản tại ngân hàng Techcombank từ năm 2019. Thắc mắc về việc tài khoản của chị vô cớ bị chuyển tiền cho người khác mà chị không có đặt lệnh giao dịch. Chị đến chi nhánh ngân hàng Techcombank ở 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để tra soát lại về số tài khoản lạ. Những tài khoản này đã lấy mất từ tài khoản của chị số tiền lên đến 2,3 tỷ đồng. Chị xác nhận là chị không hề quen biết chủ những tài khoản đó và hoàn toàn không có bất kỳ giao dịch làm ăn nào. Phía chi nhánh của ngân hàng Thích Techcombank xác định vấn đề này không thuộc phạm vi xử lý của họ. Theo chị Oanh, nhân viên chi nhánh ngân hàng đã không thực sự hợp tác với chị. Tài khoản của cá nhân như là một khu vực riêng tư, nếu chủ nhân không đặt lệnh chuyển tiền thì ngân hàng không có quyền can thiệp vào. Nếu thực sự ngân hàng có thể can thiệp vào tài khoản cá nhân và tự ý chuyển tiền của khách hàng cho người khác thì điều này chẳng khác nào hành động ăn trộm. Anh đã tự ý vào nhà người ta lấy tiền mà không được phép của gia chủ. Đây là hình ảnh chia sẻ của Hoa hậu Oanh Lê. Đây là phản ánh của phía Hoa hậu Oanh Lê. Nếu phía ngân hàng bị hàm oan thì họ có quyền đưa ra bằng chứng chứng minh rằng những giao dịch đó là do chủ tài khoản đặt lệnh. Phía Hoa hậu thì lại khẳng định